chào tất cả anh em thì tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em đi chơi tài xỉu bịp anh em đi uh, ờ, nắp tài xỉu đi đánh tài xỉu luôn uh, ờ, dành cái độ hiệu quả và cái độ chuẩn xác đến 80 phần trăm bằng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 của bên tôi anh em nhé đây là cái bộ hột tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tan và đây cũng là cái bộ đồ chơi độc quyền của bên tôi dành riêng cho tất cả các anh em đi lắc tay cái anh em đi lắc tài xỉu đi chơi tài xỉu luôn thắng bằng cái cách lắc giữa tài giữa xỉu hoặc là anh em có thể là lắc một tài xỉu đi theo ý muốn của anh em đặc biệt hơn nữa một tài xỉu 2020 của bên tôi anh em sẽ lắc được những cái thế hột khó một tài xỉu 2020 đi rất đều luôn anh em nhé và tỷ lệ lên bão của nó rất cao thì uh, chỉ cần anh em sử dụng cái hột tài xỉu 2020 này đến các sân chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu bịp anh em chỉ cần là biết được cái cách nắp hột tài xỉu 2020 này sẽ giúp cho anh em là nắp nó rất hiệu quả luôn nhá thì cái bộ đồ chơi ờ, tài xỉu bịp này hoàn toàn là không tan thì tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em cái độ năng tích của nó nhá vâng thì tôi cũng bao cho anh em là ăn thua chạy hột đó để giúp cho anh em yên tâm đến các sân chơi các sòng sới anh em đi lắc tài xỉu ngâm nước muối đây nước muối của anh em này đúng anh em rất đều rất nổi cả ba hột này anh em đây sáu mặt này đó anh em thấy đều không anh em rất đều luôn nhá và anh em lưu ý cho tôi khi anh em ngâm nước muối xong thì anh em phải rửa lại bằng nước sạch và đây cũng là cái ờ, lý do mà cái hột là ờ, anh em của anh em nó hay bị ờ, không được hiệu quả nhá khi anh em ngâm nước muối á, thì cái hạt muối nó sẽ bị bám vào các mặt hột mặt nào bị bám nhiều hơn thì nó sẽ bị nghiêng về bên đó và nó sẽ không được đạt hiệu quả như là để cho anh em đi lắc tài xỉu và đây cũng là cái mẹo tôi chỉ cho anh em tay cái nhá thì uh, cũng để tránh mất nhiều thời gian của anh em nên là tôi cũng sẽ làm nhanh và để cho anh em xem được cái độ hiệu quả của nó đây tôi sẽ tôi sẽ dọn đến đi cho anh em này hột đĩa này hột này anh em ok chưa bao trong luôn nhá này nắp luôn anh em này thì tôi sẽ thử luôn thử luôn cho anh em làm châm này. ok chưa hoàn toàn không biết này anh em ok ạ thử tăng tích tôi cũng thử cho anh em rồi hoàn toàn là không tang thì những anh em nào mà đã chơi đã sử dụng thì anh em cũng biết được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em rồi phải không ạ thì ngay bây giờ tôi sẽ cho anh em xem về cái ờ, độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em được bao nhiêu phần trăm nhá vì lý do là đây là đồ chơi hột tài xỉu độc quyền của bên tôi nên là khi nào anh em sử dụng cái hột tài xỉu này thì tôi cũng sẽ chỉ cho anh em cái cách nắp cách sử dụng của cái hột tài xỉu hay không hay không này làm sao để cho anh em đi nắp tài xỉu luôn đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác cao nhất anh em nhá Vâng thì bây giờ tôi sẽ dùng cái cách nát bình thường anh em hay đi nát để ờ, nát cái hột tài xỉu 2020 này thì uh, khi nát cái hột như vậy thì, uh, tôi sẽ nát cho anh em là cái hột đi đều 5 năm đó xỉu anh em tài này tiếp tục cái này xuống xỉu này anh em đó đúng không ạ tôi sẽ nát lên tài lại đó tài này. 125 xỉu anh em nhé thì đó cái hộp này nó rất đi đều luôn anh em nếu mà mình có đen lắm thì mình chỉ bị đứng một chén thôi anh em nhé tài này. đó xỉu anh em nhé tài này. đúng anh em rất ok ạ vâng thì vừa rồi tôi cũng đã lắc cho anh em xem được vài chén tôi uh, lắc cái hộp này nó đi rất đều anh em nhé anh em thấy rồi thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái cách nắp hột tài xỉu 2020 để nắp cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái cách nắp giữ tài giữ xỉu nắp hột tài xỉu đi theo ý muốn của anh em đạt được cái hiệu quả mà anh em đang mong muốn hay không nhá đây đang tài thì tôi cũng sẽ giữ tài luôn cho anh em nhé 256 tài vâng 345 tiếp tục vẫn là tài anh em nhé 156 ạ 245 này anh em ok chưa ạ rất chuẩn xác luôn lại 345 nhá anh em 336 12 điểm 344 nha anh em rất hiệu quả luôn ạ chỉ cần là anh em biết được cái cách nắp hột tài xỉu hay không hay không là anh em có thể là giữ tài giữ xỉu nắp hột này có thể là đi theo ý muốn của anh em anh em muốn tài nó sẽ ra tài mà muốn xỉu nó sẽ ra xỉu nhưng mà ok chưa ạ thì ờ, tôi cũng không dám chắc cho anh em là 100% là nó sẽ đạt hiệu quả cho anh em nhưng mà nó sẽ đạt được cái độ hiệu quả cho anh em là từ 70 đến 80% đây chén này tiếp tục là tài à, vâng thì chén này nó đã bị phản vâng thì chắc chắn rồi thì những cái bộ đồ chơi nào nó cũng vậy thôi ờ, nó cũng đều có phải có những cái chén phản của nó đúng không anh em thì vừa rồi tôi cũng đã giữ cho anh em được cũng 5 đến 6 chén tài rồi thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhá anh em hãy xem được uh, bao nhiêu chén xỉu này một chén này anh em đó tiếp tục hai chén anh em nhá và nó cũng lên bão luôn cho anh em này đó ba chén đấy bốn chén nhá anh em một bốn bốn á rất thiệu ok chưa anh em một một năm đó 136 ạ 6 chén rồi rất ok rất hiệu quả luôn nhá đó 112 vẫn là xỉu anh em này đó tiếp tục anh em thấy không ạ cách nắp dưới tài giữ xỉu nó cũng rất hiệu quả luôn anh em nhá chỉ cần là anh em có thể là sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu hay không hay không này của bên tôi thì à, anh em đi nắp tay cái thì anh em luôn đạt được cái hiệu quả mà anh em mong muốn nhá và những cái cách nắp thế hột khó thì tôi cũng sẽ nắp cho anh em tầm hai chén đến 3 hai đến ba cách đó thì ví dụ như là 556 thì anh em nắp phải giữ phải nắp xuống xỉu là anh em thắng đúng không bây giờ tôi sẽ nắp xuống xỉu cho anh em đó 223 này tiếp tục tôi cho anh em cái thế 235 sát 223 đúng không ạ giữ dạ. xỉu nếu mà không giữ được xỉu thì là tôi thua ván này Đó, 123 rất hiệu quả anh em nhé và thế 553 thế này tôi cũng phải 553 là tôi phải nắp xuống xỉu cho anh em một hai ba xỉu là anh em chuẩn xác chưa thì đó thì đấy chính là những cái cách nắp thế hôn khó anh em nhá và nó rất hiệu quả cho anh em đi lắc tay cái luôn vừa rồi tôi đã cho anh em xem được cái tài chén ờ, tài xỉu mà tôi đã lắc hột thứ nhất là hột đi đều cái thứ hai là tôi đã lắc giữ tài giữ xỉu cho anh em và cái thứ ba là tôi lắc cái hột tài xỉu này đi theo ý muốn của tôi Lắc những cái hột khó đúng không anh em đó thì ờ, anh em nào mà thấy cái bộ đồ chơi này nó hiệu quả nó chính xác mà phù hợp với các anh em đi lắc tài xỉu hoặc là phù hợp với các sân chơi của anh em thì anh em cứ liên hệ cho tôi và số điện thoại 0948 306 996 hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo nên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé do thời lượng video của tôi cũng có hạn nên là anh em ở trong các clip sau nhé thì bây giờ cái video của tôi cũng kết thúc tại đây anh em nào mà thấy hay hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái clip tiếp theo nhé và các bộ đồ chơi mới nhất hay không hay không